hai tụi mình sẽ còn hơn một tuần nữa là sẽ đến đám cưới tiên thì ngày hôm qua mọi người có thấy là tiên có đi ở sân bay thì tiên có đón bạn tiên từ mỹ về thì trong tuần này và tuần sau thì bạn tiên về từ mỹ rất là nhiều để dự đám cưới của tiên và tiên sẽ muốn quay lại cái quá trình mà uh, tiên chuẩn bị cho đám cưới như thế nào thì sẽ theo dõi nhóm lớp người bạn nha hôm nay là thứ hai và tiên có một cái việc uh, sáng nay là tiên còn phải đi livestream với beauty box cho nên bây giờ tiên sẽ nhanh nhanh get ready để chuẩn bị uh, đi live nha mọi người ừ, tiên sử dụng cái uh, kem dưỡng này của Laneige Laneige rồi bây giờ tiên sẽ prep tiên sẽ hay prep à, cái này Just be proud nha trước khi make up mọi người nhớ skincare nha để cho cái lớp nền đó thật thật thật là đẹp thường thường thì tiên sử dụng cái Bobbi Brown kia kìa mọi người nhưng mà ngày mai tiên đã quên <gasps> trên xe mất tiêu rồi sẽ dùng đỡ cái này cái này tiên hơi hết xài mấy cái sponge này để đánh nền Kiểu nó rất là tiện luôn á Ok bây giờ tiên sẽ sử dụng kem nền nha Tiên hay sử dụng kem nền này cố lộ đúng rồi Không có background mọi người Tuần này thì Tiên có rất là nhiều hoạt động mọi người Thứ bảy thì Tiên có Bachelorette Party uh, với lại tất cả mọi người Với Shane, với Nguyên Trong tuần này Tiên sẽ thử lại uh, đầm cưới một lần cuối để uh, cho coi coi còn chỉnh sửa gì nữa không tại vì uh, tiên đã thử đầm chắc khoảng uh, ờ, 3 lần rồi nhưng mà tiên sẽ không show lên là tiên mặc cái đầm nào đâu chắc là tới đám cưới mọi người sẽ thấy nha tại vì tiên muốn surprise cho mọi người đó chứ mà uh, quay lên hết rồi thì không còn gì vui hết nên là tiên sẽ quay ở uh, một chút xíu cho mọi người xem thôi tiên sẽ nhanh nhanh get ready nha vì tiên cũng hơi trễ rồi sẽ up cho mọi người make up routine nhanh nhanh nhanh nhanh của tôi đây ví dụ Lancome concealer thì nó là cái uh, rồi nóng gì vậy trời cứu tôi cứu tôi có tôi sử dụng cái Stay Perfect No Sebum Pack này của Cleo nha Tiên chỉ sử dụng ít thôi vì da tiên không có dầu nhiều lắm Đây má hồng tiên sử dụng của 3C nha Tiếp theo Kẻ chân mày nhanh nào chế rồi nào ok đã tinh make up xong rồi tinh quay lại mọi người nha ok tinh make up xong rồi nè mọi người thì uh, thường thường tinh sẽ sử dụng cái son dưỡng này của dior nè đó xong rồi uh, ờ, tinh sẽ sử dụng cái màu này của amuse thì này rất là thích cây son này của đó. Ừ. Giờ Tiên sẽ đi ăn và chuẩn bị đi nhé Good morning, hello mọi người Ngày hôm nay là ngày thứ ba uh, ờ, 21 Bây giờ Tiên sẽ đi ăn sáng cùng bạn của Tiên Ở bên Mỹ và để dẫn nó đi vòng vòng một chút Hôm nay thì không có nhiều việc lắm Nên là Tiên sẽ uh, dành một buổi sáng off Để uh, đi cùng bạn của Tiên nha mọi người Tiên ăn sáng xong rồi Bây giờ sẽ đi uống cà phê mọi người Cái chỗ này vừa mới mở ở Sài Gòn Nhưng mà Tiên thấy bữa giờ rất là nhiều người đi cho nên là bây giờ tụi mình sẽ đi thử nha nó là arabica mọi người tiên hôm bữa tiên có đi thái lan tiên muốn rồi nhưng mà ở ờ, việt nam nó mới mở cho nên là bây giờ mình sẽ đi và mình sẽ so sánh thử nhưng mà nó có phù hợp với giá 100 ngàn không nha Đây mọi người mình sẽ đi vô cái uh, chung cư này nha Đây là 10 kiếp rồi tôi mới vô đây chắc 10 năm rồi mọi người Nếu mà mọi người đi um, ờ, ăn máy là sẽ <laughs> thu tiền Nên tụi mình phải đi bộ mọi người Tiền cũng không biết nó lọc ấy Thở quá thở quá trời luôn Tiên gọi hai ly, ly là Spanish latte, một ly matcha latte hết 225 ngàn nha mọi người Ôi là trời, bắt được sao luôn đó Chắc là rất lâu rồi Tiên mới lên lại cái chung cư này mọi người Chắc chắc phải 10 năm á Nhưng mà tại vì bình thường không có đi cà phê mà đi xa lên đi bộ xa vậy nhưng mà view đẹp nha còn bây giờ để review nước thử nha mọi người nha Tiên gọi cái matcha latte nè Bạn Tiên gọi cái Spanish latte Mỗi ly là một một 100 nha Rồi bây giờ Tiên sẽ thử nha mọi người nha Mua ở bên Thái thì chắc là trả tiền Thái nên là không có để ý tới ờ, số tiền Nhưng mà về tới Việt Nam thấy một ly một là, là mắc nha mọi người nha Yeah. Dạ. Starbucks ngon hơn nha mọi người nha Starbucks ngon hơn nha mọi người <laughs> Tại sao nó lạc vậy mọi người? không có mùi cà phê Nếu mà bạn nào thích uống nhạc thì tôi nghĩ là rất là phù hợp Nhưng mà Tiên là mọi người khá là thích uống ngọt cho nên ờ, đây không phải là khẩu vị của Tiên Nếu mà Tiên đã bỏ ra 100 ngàn mua thêm một ly cà phê thì Tiên sẽ không bỏ Hôm nay là thứ tư và Tiên vừa mới livestream xong của hờ à, Mình thấy mọi người đã ủng hộ rất là nhiều Cảm ơn mọi người Bây giờ thì tụi mình sẽ à, đi à, gói đơn nha Soạn đơn xong rồi à, ship cho mọi người Thường thường thì Tiên sẽ hay live ở trên TikTok Shop Cho nên là bạn nào muốn thích đồ Hơ thì có thể lên TikTok Shop và săn sale nha Hôm nay là thứ thứ sáu Tiên đang ở nhà Ti Để quay cho những clip ở trên uh, TikTok này nhớ lên xem nha ti chào mọi người ti trời anh anti social á mọi người ti bây giờ giải nghệ rồi hello mọi người hôm nay là thứ bảy và tụi mình đang có một cái bachelorette party trước đám cưới anh làm gì vậy <laughs> bây giờ thì tiên ờ, đã chuẩn bị ờ, để chụp hình cho mọi người đó background ngày hôm nay yeah yeah I was